doing tay Giật Vẫn trong kìa rất hay ngoài kia Liverpool bắt đầu thấy yếu yếu rồi nói là hôm nay Hồng Nam thi đấu hay hơn mọi hôm Tuấn Đức cũng vậy Điểm số 16-18 Tuấn Đức thứ hai ở nội dung đôi nam khán giả vui lòng đóng ăn tóc vàng nhá hai mươi mười lăm trận đấu thứ nhất kết thúc 89 và đổi cầu làm rất nhanh bắt bài nhưng mà rồi rồi Trường ngoài sân Anh lo Kim Hy đánh hay quá Rất tự tin Vẫn trong Điểm 11 12 cho Singapore. Vẫn trong sân quá khó mỗi tội mình trình gà <laughs> ăn đòn cân sức phản công phản công rồi vẫn không để được hai đội đánh đều rất hay một đường cầu mát nhan đường muốn đều rồi rồi lại cầu muốn kênh nhưng mà bên Indo thủ chắc quá cho vặn vẹo vẹo cả người đi lắc lưới bắt cầu ngoài sân rồi thủ được bom về hai nhịp 45 rồi Ôi tiếc quá Cân nhau ở đoạn cuối Hai đôi này rất ngang nhau được thưởng thức thêm một sân đấu nữa quý vị khán giả ở khán đài C1 vui lòng đóng cửa sổ rất là cảm xúc rất nhanh tưởng cầu chạm đất được rồi Đấu thứ hai trận bắn kết đôi nam nữ có số số 1. Nhanh thế nhỉ? tay Giật Vẫn trong kìa Để xác định cầu ngoài sân điểm số 54 cầu trong 哇！屌，thật。 ngoài kia điểm số 96 cho Malaysia văn lưới nhanh thế thôi xong quý ép lại thôi rất nhanh Trên sân số 1 điểm 16-9 cho Malaysia xong mười sáu mười ba Bắt ngắn thôi